định giáo thần đại lệ thiên tổ xin chào người dân chúng ta nay định giáo thần đại lệ thiên tổ quay đường lết à định giáo thần ờ, xem bói định giáo thần mình tháng 8 chính nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho định giáo thần đại thiên tổ sớm nhận quà hiền nhớ ủng hộ linh giáo thần đại thiên tổ hiền từ đây thì đến năm tương lai là lời kiếp kiếp hàng hiền nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận ông phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được qua lúc chết thần đó như thần nói tên cũng không mơ muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin cho thần thiên tử thiên đế cứ chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận ông phạt mà tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng đợi tên nghe tôi đây thiên tử ngân ngàn không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ trên cho thọ thiên tử Đinh Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử xin chào các bạn, bản quyền đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử giới thiệu kênh đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử giới thiệu sinh đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử bố mẹ đúng nào không giới hạn bạn tên thế nào tên của mình đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử lúc mọi người đến Gia Thọ Lại Lê Thiên Tử thường tiên thường tiên con trai lớn nhất của Ngọc Hoàng thường lái cho thuộc Hoàng đáng tốt nhu tụ thiên hạ mười hàng tại sao nó biết kiếm vợ không vợ không không không chưa có miễn nhất là nó ba mươi một phải chưa giả của thượng quá thiên thần tam ma thiên ma ma dương quỷ dương quỷ sẽ tăng lucifer lucifer lucifer sứ giả còn không người chết thấp bờ vua hồng thần chết không hồng người chết lâm hồng tu ương hết mà hồng tu ương ngùng hoàng tên thế giới mê hạng quay chiếu chiều em không đánh giá thọ lệ đề thiên đội em thọ lắm sợ không giới hạn đánh giá thọ lệ đề thiên đội sáng tới thường mười mình tôn giáo thiên đình nam thiên môn thiên chúa thách chúa tài ca lại trên mẹ người thân luôn đầu đốn sợ không giới hạn ai đây kinh của đánh giá thọ lệ thiên đội của tôi đánh giá thọ lệ thiên đội nên nhân hội thiên đạo nhớ là thiền kiếp của tôi tôi là tu mà không tự luôn mơ thấy chim nương nó tôi là tu mà không rồi mình hỏi sao nó tôi là tu mà không vậy chim nương nói là có giới hiệu của tu mà không bà thơm có quả sáng thì yên động mỹ vô tay vô ký chim nương nó lắm sợ không giới hạn con tay lớn nhất của ngọc hoàng thường đó trên lòng hoàng mọi người nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho linh cho thọ này thương lượng sớm nhận ủng hộ em nhớ ủng hộ cái chấm em à, nay tên gia thọ này xin đỡ ra rồi lít à tên gia thọ xe mới đến gia thầu mình à, ờ, thân tám chín nhớ like chia sẻ lên đăng ký kênh em phục kháng phường túi giỏi giá khách năm năm ngày mai ngày 10 tháng 2 à, 2021 hành kính đại tự tên là đến giá thành lại lại thiên tử nghề nghiệp trở thật là lớp ba mươi của công phái chỗ ở do thành bị thất thường gì cỡ an đại tự giáo lực không ngờ biết ba trăm hai ba chúng đều tương tự cậu lại sự trở nên đau tàu đợi gì chỉ cố kháng lên tin khi vui chó cũng bạn bè à, nghe răng hé môi hé miệng à, gần à, quá nhau gũi tôi à, khúc cương khúc ờ, cái đầu cộng lòng lớn chủ về máu coi nhà quẻ này chứ quẻ này chủ trường cũng chia rồi ờ, chia, chia sẽ buồn thầy à, sẽ đọt người quên chết cho mình à, chó chua kẹt uh, sữa chua uh, chó vua uh, kẹt uh, sữa vua uh, nghèo là tặng công với chúa người có vẻ này uh, được uh, vẻ trong cát chó uh, chó vua kẹt sữa uh, vua uh, nghiêng là trận chung với chúa mọi người thấy tin cho thọ lệ xin lỗi nói có hay không nhớ like chia sẻ rồi đến tiếp kênh ủng hộ kênh em ai là fan một của tin cho thọ lệ xin lỗi xin lỗi bình luận lớn thì em lúc sau qua bởi sao ăn chính là ta tôm người không chính là ta chết các lần chính là ta luôn không chính là ta luôn sương bái chính là ta gian lên chính là ta chuyển lên thánh dương chính là ta đến giới khẩu lại đây xin đỡ thiên đạo quyền đó thượng thiên tay lớn nhất của ngọc hoàng thường nói trên thượng hoàng nhớ ra chỉ sẽ ủng hộ đến giới thọ lên xin đỡ đi chỉ đến giới thọ tâm ma thiên ma ma dung quỷ sang ừ, ngửa hiền à, đinh giới thọ tâm ma thiên ma ma dung quỷ sang dịch nghĩa tinh uh, ờ, uh, ờ, uh, ờ, mình vua trái tờ thì ngôi lại cho con làm vua trong tương lai lại xóa tội người trần lại làm đây lại làm tha thứ cho họ nhớ like chia sẻ ủng hộ đến với thọ lại xin lỗi ai là phải một của đến với thọ lại xin lỗi xin lỗi bình luận đó thì thấy đến với thọ lại xin lỗi nói em ta là ta là thiên tử lật sự đó hiền chứ không phải thiên tử giả mạo đâu hiền ta nói bao nhiêu là tên ta là đinh gia phòng lệ thiên tử mà cứ quên hoài còn trên mạng nói ở trên mạng có người nào nói à, bây giờ là ai tự xưng là người đó giả mạo hết nhưng mà phải tự xưng mới là ấy mới là đúng không à, ta à, ta đúng thật sự là thiên tử ta mới tự xưng là mình là thiên tử đúng đúng đúng hơn nhớ like chia sẻ mọi người nhớ thôi nên xin lỗi thì thôi hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp mọi người dân cũng sau nhớ mọi nên nhớ thôi nên xin lỗi thì